đất 100% thổ cư quý anh chị về có thể xây dựng tự do và đường trước đất của chúng ta có chiều ngang là 6m hai xe ô tô né nhau thoải mái và vị trí đầu đất thì cách quốc lộ 1A khoảng 1 km và cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 6 km đầu đất chúng ta có vị trí là hai mặt tiền đường nhựa trước và sau thuận tiện để quý anh chị mua xây nhà hoặc là mở văn phòng công ty thì rất là thích hợp chủ gửi bán với giá là 3 tỷ 450 triệu giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ và chủ nói sẽ bớt lọc cho quý anh chị thiện chí mà bây giờ Phúc sẽ quay cái đoạn đường từ vị trí đầu đất ra tới trục đường chính TX25 được trục đường chính TX25 là trục đường nối giữa ờ, đường Lê Thị Riêng và đường Hà Quy Giáp nếu quý anh chị quan tâm tới lô đất thì có thể điện thoại cho Phúc theo số điện thoại góc màn hình để tới xem trực tiếp vị trí lô đất sau đó chúng ta sẽ gặp trực tiếp với chủ để thương lượng về giá Phúc xin nhắc lại lô đất của chúng ta có diện tích chiều ngang là 5m chiều sâu là 16,5m 100% là thổ cư pháp lý là sổ hồng riêng và được chủ gửi bán với giá là 3 tỷ 450 triệu giá này chúng ta có thể thương thương lượng trực tiếp với chủ video review ờ, lô đất của em đến đây xin kết thúc xin cảm ơn quý anh chị đã xem hết video xin hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau